Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to go in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the looks in the banner. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming thì Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series hướng dẫn build nhân vật mua online Và nhân vật chính của ngày hôm nay của chúng ta chỉ là nhân vật DW Đó, với một anh nhá Cắt thuật, mái tóc đầu bạc Thì nhân vật như đầu video anh em cũng đã thấy DW thì có thể sử dụng được ở trong uh, PvP với khả năng búp mana siêu cực kỳ mạnh mẽ Và cũng có thể hỗ trợ team khi mà đi trên quái đây là một cách build mà có thể vừa giá rẻ nhất đó, vừa lại có khả năng đa dụng nhất thì build ra làm sao cách tăng côn như thế nào đồ đặc em đó nên sử dụng đồ gì và cộng master 3 hay là master 4 nên cộng như thế nào thì chúng ta hãy đến ngay bây giờ thì đầu tiên mình sẽ nói qua một chút về trang bị trước sau đó sẽ đi vào post thì đối với trang bị ngày hôm nay thì nhân vật Asu của mình sẽ sử dụng một Jetpack cộng 11 với dòng lúc đi đi đấy mình đang cố gắng kiếm set pass vào 11 hết cả set nhưng mà cũng hơi là khó nhưng có được món nào thì mình sẽ tận dụng món đó và tối ưu nhất sẽ là set pass DD DSR anh em DSR là khả năng phòng thủ thành công trong quá trình mà anh em đi PVM và ở đây mình khảm dòng Harmony là dòng DD đam 50 đó, vừa có thể giảm đam đi hoặc anh em có thể lấy là AG 100 để tăng khả năng AG của em nó lên đó tránh thể khả năng là hết AG khi mà anh em đi đến quái hai là mình sử dụng một cặp ở ờ, uh, ring cấp 1 đó ờ, uh, ring level 300 bên trái và ring level 700 bên phải và cái ốp ưu tiên của mình sẽ là lấy tốc độ đánh 7 speed và tiếp theo là dòng hồi AG cộng 10 điểm ở cái crit tại sao mình lại sử dụng crit mà không phải là các cái ghế khác thứ nhất crit hay là những cái bọn đồ mình vừa nói trước thì đều có cái lượng sức mạnh yêu cầu rất là thấp đó vì thế anh em có thể dồn các điểm còn lại vào agi để có thể nâng được agi lên tầng 3 ngàn à, chưa có ebook nữa nhé anh em có thấy cái clip này nó chỉ tốn là 89 điểm sức mạnh nhưng mà tốc độ đánh của nó mang lại là lên đến 50 điểm thì anh em attack speed 50 điểm bên này thì sẽ là một cái khiên khiên này thì mình tiết kiệm được cái khiên nữa lần nên mình sử dụng 8 lá trên thân đi thân của khiên này là cái khiên thân lỗi của server mình <laughs> khá là hiếm tiếp tục mình à, cái earring á cái vòng cổ vòng cổ thì mình sử dụng cái vòng cổ 7 speed trên mười phần trăm và được khảm là DD đấy bắt tô luôn để thành khả năng à, xuyên SD khi mà trong quá trình chết cho mà mình đi bút tiếp tục cặp earring thì cũng sẽ là sử dụng earring DD rep defense hoặc là DD HP defense secretary đó tùy anh em lựa chọn nhưng em có cái nào thì sử dụng cái đó thôi và đối với uh, đi dòng nhân vật là nhanh nhẹ này thì chúng ta nên sử dụng nhất là lira hoặc là sử dụng penta mới hay còn gọi là billiard ộp thì đối với billiard ộp này thì chúng ta vẫn sẽ là khả được putnik nha nhé khả năng vẫn là xuất hiện được putnik nhưng mà nó sẽ thấp hơn cái lira thường tại lira cũ của chúng ta anh em có thể thấy rồi mình chỉ nói sơ qua về đồ của anh em nó đang sử dụng ngày hôm nay tiếp tục đối với ví dụ mình anh em thấy này sức mạnh yêu cầu của cái khiên là 135 bởi vậy đối với bảng ôn đấy bảng tăng điểm của chúng ta thì sẽ là 135 điểm sức mạnh ở đây mình còn để dành 5 điểm để mình tăng cho anh em thấy tại sao là mình phải cần 408 điểm nhanh nhẹ nhé nhé là chúng ta cần 408 điểm tăng lượng ờ, hay còn gọi là NE thì chúng ta mới có thể kích hoạt được yếu sụt barrier và chúng ta có thể dùng nó đây mình sẽ kích lên đấy bây giờ chúng ta có thể sử dụng sụt barrier của chúng ta và chúng ta chỉ cần 408 điểm thôi không cần nhiều hơn mục đích của chúng ta chỉ là đi mắc agi để đi book đấy anh em có thể đây bây giờ các điểm còn lại mình sẽ dồn vào lượng agi. và agi của mình bây giờ là lên đến 3000 tổng của bonus và tổng của cốt sẵn có 3000 000 bon thôi nhé và speed của chúng ta sẽ là max speed 288 đến 288 defense của chúng ta là 3654 rồi mình sẽ dừng ở bảng C ở đây đã chúng ta tiếp tục để ý đến với bảng master level 400 đây đối với master level 400 thì mình đã cũng đã cộng sẵn cho anh em và bây giờ mình sẽ trình bày lại một số tại sao mình lại tăng ở những ô này để anh em nắm anh em nên xem kỹ để sau đó áp dụng cho việc build PVM hay là PVP của anh em luôn vì mỗi nhân vật sẽ là mỗi khác chỉ là chỉnh sửa lại một chút anh em có thể sử dụng được cho chính bản thân của mình ý vì mình đi PVM nữa nên mình sẽ sử dụng là giảm khả năng hư hỏng đồ đi nhé để chúng ta đỡ tiêu tốn gen hơn đó, gen đôi khi cũng rất là hiếm nên chúng ta phải nhặt gen chúng ta ta nhặt gen thì chúng ta có thể là mua được run này mua rất là nhiều thứ đó, nên chúng ta sẽ tiết kiệm tiếp tục ở cái ô thứ hai này chúng ta sẽ tăng hồi mana để không cần phải mua mana trong quá trình đi tới quái đấy tăng khả năng hồi máu để khi mà đi trên quả thì khả năng hồi máu chúng ta hồi lại tốt hơn thì ô này thì anh em sẽ biết rồi và mình chỉ tăng thêm 5 điểm thôi là đủ nó lấy 4 phần trăm với AG thôi vì mình có cái Erin hồi 10 điểm AG nữa rồi tăng nhiều lên không cần thiết và lượng AG khi mà mình sử dụng với skill quẩy rồng thì không là nhiều tiếp tục mình sẽ lấy 10 điểm defense thôi defense mình cũng không cần quá nhiều lắm khi mà có sụp barrier bù vào thấy sau đây là 10 điểm đây là những cái ô mà bắt buộc để có thể tăng số ô phía dưới nhé ở Oppo, chúng ta lưu ý nên tăng mắc 20 điểm ở ba ô NE, Agi và Strain. Thì ba ô này nó sẽ tăng thẳng vào cái điểm màu vàng này anh em, tăng vào phone sẵn có đấy, hay là phone cơ bản cho anh em luôn. Thì anh em có được nhiều phone hơn. từ hỏi tại sao mà mình có nhiều phone như vậy nhé. Đó, vì mình tăng được 20 20 20 để sau đó mình tẩy đi. Đó, mình dồn hết điểm vào Agi. Đó. Tiếp tục đối với self protection này thì mình sẽ lấy 12 điểm để làm tròn lên 7% nha anh em vừa ở đây mình quên lấy thêm 12 điểm đúng ra là chúng ta lên lấy 12 điểm ở đây nhé để lấy 4 phần trăm nha làm xem block lấy cho mất một điểm rồi sang đây mình sẽ lấy hơi điểm của Steel Armor để làm tăng giáp giáp này chúng ta sẽ không bị xuyên giáp khi mà dính bởi uh, ờ, skill xuyên giáp của các nhân vật tấn công khác khi mà đi trong quá trình đi bút PVP bị sốc đam chết <coughs> rồi tiếp tục sang cái cột thứ hai cột thứ hai thì cột tấn công cột skill thì chúng ta chỉ cần tăng 10 điểm cơ bản đầu tiên và chúng ta sẽ đi theo dòng này không chúng ta không nên đi tăng vào impression và feature này nha anh em thì cái này skill bút này chúng ta sẽ cần tận 1000 à, bao nhiêu điểm đấy NE e là rất là cao chúng ta chỉ cần đi theo đường này thôi tiếp tục mình bắt 20 điểm máu này anh em đó và chúng ta tăng 10 điểm vào quầy rồng để có thể tăng vào mắt tâm ổn nữa đó. và mình bắt buộc phải tăng vào 10 điểm stealth stagger để có thể tăng ô mắt tâm bốn mở rồng sau đó mình sẽ chỉ anh em tại sao mình lại tăng ở đây khi mà chúng ta đi qua bảng á master level 800 đó. tiếp tục sang cột thứ ba thì mình cũng sẽ là tăng những cái ô cơ bản và ô này sẽ là 10 điểm để lấy được cái tăng speed của chúng ta lên 10 điểm nhé nhé ờ, ở cả cái ô book khi mà chúng ta đi trong DW cái nhện đấy đó, DW book thì chúng ta cả skill chúng ta sử dụng chủ yếu là khi đi book là sụt barrier này nên chúng ta sẽ phải tăng sụt barrier lên mắc điểm đó là 13,52% barrier protection này đây là tăng khả năng giữ lại khi mà chúng ta dùng uh, skill tụt barrier nha nhé thì khả năng tồn tại của nó là phụ thuộc vào đây nha nhé tăng thêm 70 điểm này 70 giây này cần mấy phút là đấy rồi tiếp tục sụt barrier battery này thì nó sẽ tăng mana của chúng ta lên đó là chúng ta đỡ mất mana hơn ở đây thì mình sẽ tăng tiếp 10 điểm vào giảm mana đó, khi mình dùng skill thì mana của mình sẽ giảm đi 42 phần trăm 40 phần trăm lần rất là lợi tiếp tục mình tăng vào 10 điểm hồi máu khi mình giết một con quái đây là phụ trợ cho anh em những skill này là skill phụ trợ và những ô chính là 11 điểm vào hồi 100% HP và 11 điểm vào hồi 100% SD khi mà bị tấn công ở ô áp supply này mình tăng 20 điểm thì để khi mà chúng ta tấn công về một con quái một con đánh thành công thì chúng ta sẽ được hồi là 45 máu nha nhé tỷ lệ 50 phần trăm là hồi 45 máu và hai ô dưới này mình sẽ không tăng vì skill 8 của chúng ta phụ thuộc vào putnik là nhiều tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng master level 800 ở đây mình cũng là dây 6 điểm master level 800 thì mình sẽ tăng vào skill vẩy rồng đấy đây là skill gọi đường AOE hay là skill diện rồng tốt nhất hiện tại của DW khi mà chúng ta có thể đi trên phần PPM ở đây mình đã để 6 điểm cho anh em để mình giải thích cho anh em biết là nên tăng vào master 400 ở star này ở đâu thế star này 400 thì chúng ta sẽ phải tăng vào nhánh nhện đây tăng vào nhánh nhện anh em khi mà chúng ta tăng tạo điểm vào nhánh nhện thì cái lượng nhánh nhện này có năng của chúng ta cũng sẽ được tăng lên anh em có thể thấy này đó từ 658 lên 666 tiếp tục ở ô dưới mình cũng sẽ tăng thêm cho nhánh nhện đấy em thấy không 674 nếu như mà anh em sử dụng erin đây nếu như mà anh em sử dụng erin cấp cao hơn thì nó sẽ tăng all star English 4 điểm thôi nhá Rồi anh luôn sử dụng erin cấp 2 thì all star này nó sẽ được nhiều điểm hơn nữa nhé anh em lưu ý còn 4 điểm dư còn lại thì anh em có thể là tăng vào máu tăng vào máu để tăng lượng máu chúng ta lên khi mà anh em dư điểm nữa thì anh em tiếp tục tăng tiếp vào máu cho mình đó, lượng máu phải đập lên được uh, tầm sáu ngàn mấy đấy nhé rồi và để làm sao có thể mở khóa được ô này lên 40 bình thường anh em tăng mắc như này thì nó sẽ chỉ là được 20 điểm thôi nhé nhé chỉ được 20 điểm thôi nó không thể lên được 40 điểm được thì đó là lưu ý vì sao mà mình phải tăng 5 điểm vào ô MetaStrike này hoặc là 5 điểm vào ô MetaStorm đó một trong hai bất kỳ thì nó sẽ được tổng support để có thể unlock mở khóa ra đó là lý do tại sao mà ở bảng á Master này mình lại tăng vào 10 điểm ở đây nhé nhé đó đây là lưu ý sau khi mà anh tăng 10 điểm ở đây thì anh em sẽ phải để NE e lên về 1068 điểm đó thì anh em mới học được skill này sau khi học được skill đó anh em sẽ tẩy điểm về lại nhé tẩy điểm về lại 408 ở năng lượng thôi rồi giờ bây giờ là thành quả sau khi chúng ta build xong thì thành quả chúng ta đạt được là gì hiện tại mình đang sử dụng một cái win 4 cộng 15 với khả năng absorb suất ray là 73 phần trăm anh em thấy không đó đây absorb suất ray 73 phần trăm bây giờ mình sẽ bút parasiu lên đấy parasiu của chúng ta này em để ý 73 tăng lên 91 ở server của mình là nó bị giới hạn đấy nhé bị giới hạn đam áp suất đây chứ không phải là mỗi con nhân vật asum của mình là nó mắc cái 91 điểm là do vì tăng chừng này thôi ở các server khác thì nó có thể lên là 94 hoặc là 97 phần trăm đó là tùy server mà quý chỉ sửa đó tổng vốn của mình bây giờ là 3 ngàn rồi này nhé hơn 3 ngàn 3 ngàn tròn đấy nó tốc độ đánh là 288 đến 288 rồi max speed rồi em nhìn nó quẩy rồng này vậy thôi rồi luôn rồi bây giờ mình sẽ đưa một nhân vật DK xuống và PT với em này để xem DK của chúng ta là tăng lên được bao nhiêu phần trăm nhé để anh em sẽ có thể thấy được nó sự khác biệt tại sao mình lại nói là mỗi server nó mỗi khác ok trên màn hình anh em cũng là thấy là mình vừa PT với nhân vật DK của mình đấy như trên màn hình anh em có thể thấy này đề cao của mình là 8 English là 70 là từ win đó và đam áp sub rate rồi đây đam áp áp sub rate này là 73 phần trăm à, chưa có bút mana siêu nha em chưa có bút mana siêu đây là được win 4 nó cộng vào rồi bây giờ mình sẽ book mana siêu cho con nhân vật đề cao của mình để anh em xem sự thay đổi của 73 phần trăm này nó lên bao nhiêu nha em đấy 88 phần trăm rồi nha ở đây admin nó chỉ sửa chỉ còn là 88 phần trăm em có tăng lên bao nhiêu điểm nữa thì nó sẽ vẫn là 88 mà thôi không thể hơn được nữa rồi đây em có thể thấy đấy 88 phần trăm vì mỗi nhân vật thì nó sẽ có lượng mana siêu bút nó khác nhau nhưng em ở server mình là thế ok với cách build như vậy thì khả năng đi trên của em nó ra làm sao và được thể hiện như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm ngay lập tức luôn nha anh em trước khi đi trên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách setup skill đối với skill của nhân vật Asum của chúng ta thì chúng ta chủ yếu là sử dụng skill sụt barrier để búp cho team đó nên anh em sẽ phải kéo chuyển sang cái mục uh, sụt barrier và anh em kéo xuống đó thứ tiếp hai anh em sử dụng chỉ là tele để tránh khả năng mà chúng ta bị nhận đam được các cái nhân vật killer nhân vật chết người trong khả năng công thành chiến và skill thứ ba thì chính là skill lightning đó à, chích điện em chích điện thì làm cho đối phương rất là khó chịu không thể là có được, có được mục tiêu để mà đánh chúng ta được rồi skill thứ tư là chúng ta skill quẩy rồng đó quẩy rồng thì giúp chúng ta đi trên đây là skill đi trên của chúng ta cho chỉ của chúng ta nhé nhé và skill thứ năm chính là skill ai đóng băng đối phương đó rồi đó là cái cách setup skill rồi tiếp tục setup auto như thế nào ta sẽ chọn là setup auto vào bằng ô bánh trang cưa này đầu tiên đối với Hộp đầu tiên chúng ta sẽ chọn là quay trở lại sau 3 giây nhé Chúng ta sẽ tích chọn vào quay trở lại trong 3 giây Skill thì chúng ta sẽ chọn là skill quẩy rồng Book thì chúng ta sẽ chọn là book Parasil Và chúng ta nên nhớ là hãy tích vào book duration để, để auto của chúng ta có thể hoạt động được Tiếp tục vì skill quẩy rồng của chúng ta chỉ là rank 6 Nên chúng ta sẽ phải chỉnh cái auto này về xuống rank 6 thôi nhé em Đây xuống rank 6 thôi để đẩy nhân vật của chúng ta chạy lui chạy tới chạy lui chạy tới và tốc độ đẩy nó sẽ bị giảm đi thực tế position là hồi bỏ bằng cái bình bảo này nha thì chúng ta nên để là để nó mưa mặc định thôi không cần em có thể hạ xuống cũng được tùy theo à, khả năng mà quả gây ra cho anh em đối với party thì anh em nên để là tầm 80 giây vì khả năng book mana của chúng ta bây giờ rất là lâu khi mà chúng ta mà tăng ở điểm master level 100 rồi và book rank chúng ta nên để là 67 thôi để đánh 8 là nhiều lúc nó hay bị lỗi ấy nhé anh em lưu lại tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua nhập đồ với nhập đồ thì anh em chắc mình có như video hướng dẫn rồi anh em nên để sửa lại ngựa mép bốn và f 8 thôi nhặt thì tùy anh em anh em muốn nhặt gì thì nhặt rồi sau khi mà setup xong skill thì chúng ta sẽ có thể là đi trên ngay bây giờ rồi để đi trên thì mình sẽ tắt ngờ đi chúng ta sẽ đi qua win đó là bài khắc thể penta của chúng ta rồi chúng ta ra đây để xem quả địch bao nhiêu đây 250 máu 247 237 rất là đau anh em thấy không máu cục rất là kinh khủng này đó nhưng mà do mình gọi tăng khả năng hồi máu sau vậy đòn đánh nhá hồi phun máu thì quả nó không giết chết được mình bây giờ mình bút mana siêu lên nha nhé đó mình bút rồi từ 250 xuống con 77 thôi đó 7780 đó ngoài ra mình có tăng vào block đam cũng như là áp suất rate accept là nó sẽ được sử dụng bởi cái mana shield của chúng ta còn block dam là được tăng bởi bảng master 3 đây nha này sell block này tăng khả năng xuất hiện đó anh em đó áp shop block đó áp shop đó áp shop đó còn chưa rồi khả năng trên thì như thế nào đây anh em có thể thấy luôn tốc độ đánh max speed thì nó quẩy đâu gần như là đen màn hình luôn đấy nha rất là tốt đó, bảo chưa bơm một pin nào luôn rồi bây giờ mình sẽ đi đến bãi hotspot rồi mình vừa để bãi hotspot win đấy quả mã level 800 đấy anh em thấy không nó hỗ trợ cho team thì tôi rồi luôn đang bút cho team này cực kỳ trâu đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn nhắc anh em là nên có một asum ở trong team khi mà đi trên thì khi mà chúng ta sẽ rất là trâu chó khi mà chúng ta tăng mana siêu lên thì lượng mana của chúng ta sẽ cũng sẽ được tăng lên anh em tăng lên 4100 này này này như vào bảng master level 400 đấy đó trên cực kỳ là tuyệt vời rồi vậy đó chỉ có thể tên ở map 800 hay là các map khác bây giờ mình lên hẳn à, anh em map bầu trời đỏ luôn Xbox rất đây 1070 mình cũng sẽ đi qua bài win thôi nha anh em thì bài win là chúng ta có thể thấy đó là đá pudding Rồi, mình vừa đưa để bài win đấy nha Bài win của Pháp Icarus Trừ mấy luôn Ít tốt Làm người ra rất là nhiều Hỗ trợ cho team thì thôi rồi luôn Quẩy đến màn hình Đó đó ghê chưa chưa mặt mất một mình bảo nào luôn ở bát bầu trời đỏ này Tyret hay còn gọi là Red Smoke Icarus đi nhé Trời ơi, đấy làm gì, đâu có mất máu đâu Họ bao nhiêu sẽ hồi lại bấy nhiêu Đấy ager có tím mất bao nhiêu cũng sẽ hồi lại bấy nhiêu luôn Đó là lý do các điểm mà mình chỉ anh em tăng hồi này đấy đó giờ anh em thấy ghê chưa rồi tiếp tục ta sẽ đi lên với một cái map cao hơn nữa là up Apto Temple đó, Apnea Temple rồi mình cũng đưa em nó đến phải quy nhé nhé nhưng mà ở đây thì quả định rất là đau quả đỉnh đau hơn rất là nhiều đó anh em có thể dùng máu rất tụt này và khả năng này là chúng ta sẽ phải sử dụng bình máu khi mà đi trên ở đây nhưng mà nếu như mà đi trên với tím thì sẽ là không là bật đề nha nhé vẫn là trên được em thấy không vẫn là trên được đối với một nhân vật a sung em thấy không với một nhân vật a sung không có đồ không có tím rất là rẻ đồ rất là rẻ ta có thể đi trên được ở cái map này còn gì là tuyệt vời hơn Đấy, chết đấy nha cẩn thận chết đấy chứ không có tin e book đấy có khả năng ra đi đấy đó rồi thế đây là mình hướng dẫn cho anh em cách build một nhân vật ADW hay còn gọi là <laughs> DW đi theo hướng nhanh nhẹn đó. một nhân vật toàn năng vừa có thể đi book trong các cái sự kiện PVP như là công thành chiến đó, đi book cho team trong cái party đi trên level và cũng có thể chỉnh bản thân em đó từ đi trên được và với cái giá rẻ nhất mà anh em có thể build và nếu như mà video này anh em thấy có ích đó, hỗ trợ được anh em nhiều thì anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé anh em cảm ơn anh em rất là nhiều bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye